âm thanh đến từ thủ đô yeah. Let's go, turn it up, phải mang đeo ba lô Mình sai của Punk, Riverboy, Kage Bushino Red Bull, lon, hết bang ở đầu cả lưng Xong rồi tối nay qua nhà tao Party sau nhà chung Let's go, turn it up, vai mang theo ba lô Sai của Punk, ca Kage Bushino Red Bull cả lon Headbang ở đâu cả lưng Nếu như tôi nay overnight thì Party sau nhà chung Honda brum brum Câu chuyện đang xảy ra trên phố Từng nhịp từng nhịp BPM tăng lên ba con số tai đang nghe đại Sao tao nghe thấy toàn câu đố Ego ta từng này về thì đi thêm bao cây số Đi xa đi xa bao nhiêu Trở về quê hương tao yêu Thời gian đem trao đi hết Không tin lại bảo tao điều ta đi muôn nơi Make my hometown proud Represent Hà Nội Tao cũng chỉ muốn là người bình thường Không cần phong kẻ mạt Đôi khi sống quá tự do đàn ca Làm ta như đứa trẻ lạc nếu như sống phải có mục đích ta không làm việc chung chung Còn nếu như chỉ làm thứ mình thích thì vẫn là quá ung dung 8 giờ không gì cũng dậy Ăn sáng một bữa thật ngon Chiều dậy sau giấc ngủ trưa Nắng vẫn còn đang làm việc Hoàng hôn thời gian dần buông Trở về khi trời đã tối Điện thoại đột nhiên đổ chuông Ây yo homeboy đang đợi Alo Let's go turn it up Phải mang theo ba lô Let's go, turn it up 白忙跳 ballo 赛酷胖 river boy 盖着不行 no chuyện xảy ra đều có lý do của nó à Just do it 29 Hà Nội xin chào anh em nhá